Nhu cầu nước sạch ngày càng trở nên cấp thiết, bồn trữ nước an toàn là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình và cả những khu kinh doanh sản xuất. Theo tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhà sản xuất bồn nước có thâm niên gần 30 năm trong ngành. Chỉ tính riêng từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, đơn vị đã lắp đặt bồn inox với tổng dung tích lên đến hơn 1 triệu mét khối cho các hộ gia đình thông qua 196 chi nhánh và 30.000 điểm bán trên toàn quốc. Chưa tính đến số lượng bồn inox lắp ghép cho một số khách sạn 4 sao, 5 sao cùng một số trường đại học đang thực hiện việc cải tạo và nâng cấp. Về cái chất lượng của sản phẩm của tập đoàn Đăng Tấn Đại Thành thì được kiểm soát từ cái khâu nguyên liệu đầu vào cho tới công đoạn sản xuất bán thành phẩm, tới nhập kho bán thành phẩm, sau đó là đưa ra hoàn thiện và nhập kho thành phẩm để xuất đi. À, tại mỗi công đoạn có một cái à, chức năng kiểm soát chất lượng bởi cái bộ phận QC tại công đoạn và QC của nhà máy nhằm mục đích là đảm bảo xuyên suốt được cái quá trình sản xuất chất lượng sản phẩm đi ra tới à, tay người tiêu dùng bên cạnh những ưu điểm nổi bật của sản phẩm việc các loại bồn inox và bồn inox lắp ghép tại tập đoàn Tân Á Đại Thành được bảo hành lên đến 15 năm cũng là một điểm thuyết phục người tiêu dùng cả trong dân dụng và các dự án lớn như chung cư cao tầng, khu công nghiệp, nhà máy nước. Theo đại diện tập đoàn, ngoài việc sử dụng chất liệu cao cấp thép không rỉ SUS 304, 316, ứng dụng công nghệ Nhật Bản trong sản xuất để đảm bảo bồn vững chắc, an toàn, sản phẩm còn được thiết kế có nút thông hơi giúp giảm áp lực nước khi sử dụng, loại bỏ các loại khí độc hại như clo, flo và các tạp khí có mặt trong nước, giảm thiểu ăn mòn thân bồn. Ứng dụng công nghệ dập nổi logo trên chục bồn để giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi đã hợp tác với tỉnh Hà Thành đến nay được hơn 20 năm. Sau mỗi năm tập đoàn Tân Á Đại Thành đã không ngừng cải tiến về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã à, đáp ứng cái à, nhu cầu đòi hỏi của thị trường trong việc tìm kiếm những dòng sản phẩm cao cấp. Tân Á Đại Thành cho ra mắt sản phẩm Tân Á Đại Thành 20 với những đặc điểm vượt trội so với những dòng sản phẩm đang có trên thị trường. Và đáng lưu ý nhất đó là thời gian bảo hành của sản phẩm lên tới 20 năm. Và bản thân gia đình mình cũng đang sử dụng bổ nước của Đại Thành nhiều năm nay rồi. Sản phẩm Tân Á Đại Thành 20 có được bảo hành tận 20 năm, có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Với mục tiêu mang lại giải pháp chứa nước sạch hoàn hảo cho hàng triệu ngôi nhà Việt, toàn bộ quá trình sản xuất tại tập đoàn Tân Á Đại Thành được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, quy chuẩn Việt Nam QCVN 123-2011 của Bộ Y tế, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở 01-2019 Bên cạnh việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng về kiểu dáng và dung tích, từ xuất chứa vài trăm lít đến vài chục ngàn lít, chính sách chăm sóc khách hàng, bảo trì sản phẩm cũng rất được doanh nghiệp chú trọng. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu trữ nước an toàn, phục vụ cho dân dụng, công nghiệp, y tế và an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn, 15 nhà máy công nghệ cao của Tân Á Đại Thành đều đang hoạt động hết công suất, trong đó có một nhà máy đặt ở nước ngoài.